cho biết thành phố này đã bị oanh tạc dữ dội. Cơ quan hành chính của vùng thủ đô Kiev, Ukraine cho biết UAV mang thuốc nổ của Nga cũng đã tấn công mục tiêu trong vùng này. Còn thống đốc của vùng Kiev, Oleksiy Kuleba cho biết dựa trên thông tin sơ bộ, các vụ không kích này được thực hiện bằng UAV cảm tử của Iran. Kirilo Timoshenko, phó tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay UAV đã tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu thống đốc của vùng Petro Valentin Zenichenko, viết trên Telegram cho biết tên lửa đã đánh trúng hệ thống đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện tại thành phố Nikopol thuộc vùng này. Đài Sputnik của Nga thì cho hay phía Ukraine đã thông báo về các vụ không kích và nổ ở thủ đô Kiev, vùng Kiev, Kharkov, Odessa, Elvit và khu vực lân cận, Ivano Frankovsk, Khmelnytsky, Konotop và vùng Poltava. Kể từ ngày 10 tháng 10, Nga đã tiến hành tấn công chính xác bằng tên lửa vào các cơ sở hạ tầng trên khắp lãnh thổ Ukraine trong khuôn khổ điều mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi phát xít hóa và phơi phi quân sự hóa Ukraine. Các cuộc tập kích tên lửa mới này diễn ra sau khi xảy ra vụ nổ lớn trên cầu Kích. Nga khẳng định vụ nổ đó do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện. Trong vòng 24 giờ qua, không quân Ukraine cũng đã tiến hành không kích được 25 mục tiêu Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, Nga vẫn lặp lại quan điểm cho rằng bằng việc giúp đỡ Ukraine thì phương Tây đã trở thành một bên trực tiếp trong xung đột tại Ukraine. Họ cũng cảnh báo việc kết nạp Ukraine vào NATO. Liên tiếp nổ lớn ở thủ đô Kiev của Ukraine. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Kiev, Alexei Kuleba đã báo cáo nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên trong khu vực thủ đô vào sáng ngày 13 tháng 10. Ông Kuleba kêu gọi cư dân không chia sẻ hình ảnh và video về các vụ nổ trên mạng xã hội. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Theo báo giới Ukraine, có nhất là 3 vụ nổ được ghi nhận. Hãng tin Sputnik cho biết, còi báo động không kích đã vang lên ở khu vực thủ đô. Dẫn nguồn tin chính quyền địa phương, hãng tin Reuters đưa tin, những cơ sở hạ tầng trọng yếu của Kiev đã bị tấn công một máy bay không người lái tự sát. Hiện chưa có thông tin về thương vong từ vụ việc. Cùng lúc đó thì thị trưởng Mykolaiv Oleksandr Senkevich thông báo một tòa chung cư 5 tầng ở thành phố này đã bị tấn công. Hai tầng trên bị phá hủy hoàn toàn, phần còn lại bị bao trùm bởi đống đổ nát. Quân đội Nga hiện vẫn chưa lên tiếng về những thông tin này. Liệu rằng Belarus có thể giúp Nga thay đổi cục diện tại Ukraine hay không? Trong tuần qua thì Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lại khiến phương Tây lo ngại về khả năng điều quân tham gia với Nga ở chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng có vẻ ông vẫn lưỡng lự. Nga dùng Belarus làm bàn đạp để đưa lực lượng và vũ khí vào Ukraine. Theo giới phân tích, nếu quân đội nhỏ và thiếu kinh nghiệm của Belarus tham gia sẽ có thể giúp Nga cắt đứt một số anh lang vận tải quan trọng, nhưng khó có thể giúp tăng đáng kể năng lực của Nga ở chiến trường. Quân đội Belarus yếu và không sẵn sàng chiến đấu tại Ukraine, nghĩa là ông Lukashenko sẽ trao cho Putin bất kỳ thứ gì trừ binh lính. Ông Lukashenko đang muốn ông Putin biết một điều, tôi sẽ giúp nhưng tôi không chiến đấu. Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleg Danov nói với hãng tin AP. Ngày 10 tháng 10, Tổng thống Lukashenko thông báo việc ông và Tổng thống Nga đồng ý thành lập lực lượng chung và hàng ngàn binh lính Nga sẽ đóng tại Belarus. Ông Lukashenko không nêu thông tin cụ thể nào về địa điểm đóng quân của Nga, cũng như là động lực của việc này, cho dù Moscow đang phải huy động cả lực lượng dự bị ở chiến trường Ukraine. Ông Lukashenko cáo buộc Kiev đang âm mưu tấn công Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cũng cảnh báo Ukraine chớ kích động Belarus. Nhưng chỉ sau một ngày lại khẳng định rằng chúng tôi không muốn chiến đấu và lực lượng của nước này chỉ là để phòng vệ. Ngày 11 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định với các nhà lãnh đạo G7 rằng Kiev không có kế hoạch hành động quân sự với Belarus, cho rằng Moscow đang cố kéo Belarus tham gia trực tiếp cuộc chiến. Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói với báo giới tại trụ sở của Liên minh ở Brussels rằng ông Lukashenko nên dừng giúp và hỗ trợ những nỗ lực chiến tranh của Nga. E ngại, ông Lukashenko, lãnh đạo Belarus bằng bàn tay cứng rắn trong 28 năm qua nhờ hỗ trợ kinh tế và chính trị của Nga. Moscow đã chi hàng tỷ đô la để hỗ trợ nền kinh tế Belarus. Năm 2020, Nga đã giúp ông Lukashenko vượt qua làn sóng biểu tình lớn nhất trong lịch sử nước này nổ ra sau khi có kết quả bầu cử mà phe đối lập và phương Tây cho là không đúng. Ông Lukashenko công khai ủng hộ Nga mở chiến dịch tại Ukraine, nhưng ông nhiều lần bác bỏ suy đoán rằng nước này sẽ cử binh lính sang chiến đấu cùng Nga. Valery Kabalivik, một nhà phân tích độc lập tại Belarus, nói với AP rằng ông Lukashenko đang cố gắng giữ thế mặc cả. Một phần để giữ vũ khí hạt nhân của Nga trên nước mình và thành lập lực lượng chung, trong khi vẫn nói đến chiến sự yếu kém của quân đội. Belarus có chung khoảng 90 km biên giới với Ukraine. Lực lượng từ hướng Belarus có thể sẽ di chuyển về phía Tây và nhằm vào các thành phố như là Elvit và Lutsk của Ukraine. Những trung tâm vận chuyển quan trọng để phương Tây đưa vũ khí vào, nhà phân tích quân sự Ukraine Danov nhận định. Nhiệm vụ quan trọng đối với Nga là phải chặn hành lang vận tải, vì qua Elvit, vũ khí phương Tây được đưa xuống miền Đông và miền Nam, nơi lực lượng Ukraine đang tiến hành chiến dịch phản công và điều này chỉ có thể thực hiện từ phía Belarus. Ông Danov đánh giá. Tuy nhiên, quân đội của Belarus tương đối nhỏ, với khoảng 45.000 quân, bao gồm lính nghĩa vụ và đa phần thiếu kinh nghiệm. Quân đội Belarus vẫn triển khai tập trận nhưng chưa bao giờ tham gia kể từ thế chiến thứ hai. Khả năng tốt nhất là Minh có thể triển khai 20.000 quân. Nhà phân tích quân sự Belarus Alexander Alexin cho rằng ông Lukashenko có thể tham gia bằng cách nói rằng một lực lượng hạn chế là đủ để bảo vệ biên giới khỏi các nước NATO như là Ba Lan, Lithuania và Latvia. Ông Lukashenko hiện vẫn phải đối phó với dư luận trong nước khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đẩy lạm phát tăng cao, đến nay đã gần gấp đôi năm ngoái. Theo ông Alexin, sau đợt biểu tình rầm rộ năm 2020, với sự tham gia của hàng trăm ngàn người thì ông Lukashenko vẫn e ngại việc vũ trang cho người Belarus. Trong khi đó thì thái độ của Belarus với Ukraine cũng không gay gắt. Nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang tại biên giới Ukraine-Belarus Khu vực biên giới Ukraine-Belarus trong những ngày qua chứng kiến nhiều hoạt động quân sự làm gia tăng căng thẳng. Phía Belarus đã cáo buộc Ukraine lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ của nước này khi hầu hết các cây cầu biên giới đã bị phá hủy còn các tuyến đường sắt và đường bộ bị cài mìn. Mặc dù Bộ Ngoại giao Belarus đã trao công hàm phản đối chính thức tới đại sứ Ukraine tại Belarus, nhưng phiếu Krajina cho biết họ kiên quyết bác bỏ cáo buộc, đồng thời cho rằng đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm khiêu khích và đổ lỗi cho Ukraine. Tình hình ở khu vực biên giới hai nước Tổng thống Lukashenko đã lên tiếng về việc Ukraine đang tích cực tiến hành trinh sát tại khu vực giáp biên giới với Belarus và đã điều 15.000 quân tới đó, đồng thời chỉ thị cho người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật giám sát chặt chẽ biên giới nhà nước. Cũng do gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây của quốc gia liên minh, các nhà lãnh đạo Nga và Belarus đã đồng ý triển khai một nhóm quân chung trong khu vực. Theo nhà lãnh đạo Belarus, cơ sở của nhóm này là quân đội Belarus. Còn về lực lượng Nga, ông không nêu cụ thể nhưng nhấn mạnh rằng đó không phải là 1.000 người. Trước đó, ông Lukashenko đã tuyên bố rằng trong trường hợp được điều động, quân đội Belarus sẽ được bổ sung khoảng 500.000 quân dự bị. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Belarus, kể từ ngày 11 tháng 10, Ban thư ký nhà nước của Hội đồng An ninh nước này, theo chỉ thị của Tổng thống, đã tiến hành kiểm tra các lực lượng vũ trang của Belarus, đặc biệt đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, triển khai tại các khu vực quy định với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Trong khi đó, Phó Chủ Chủ tịch Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine Sergei Sediguk cho biết, Ukraine đang tăng cường hơn nữa khả năng của mình để đẩy lùi một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Belarus. Bộ Quốc phòng Ukraine đang điều các đơn vị dự bị đến biên giới Belarus, đồng thời tăng cường thành phần hỏa lực. Ngoài các đơn vị của cơ quan biên phòng nhà nước, lực lượng phòng thủ lãnh thổ và các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine cũng được triển khai tới khu vực biên giới. Nguyên nhân khiến khu vực biên giới Belarus-Ukraine căng thẳng Ukraine lo ngại về nguy cơ tiềm tàng bị Nga tấn công từ lãnh thổ Belarus. Nguy cơ thứ hai là Belarus sẽ tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt và tấn công Ukraine. Ngược lại, Belarus cho rằng chính Ukraine đang có ý định xâm chiếm lãnh thổ của họ. Tổng thống Belarus Lukashenko đã tuyên bố rằng tình hình xung quanh nước Cộng hòa này vẫn căng thẳng và phương Tây đang lan truyền quan điểm rằng quân đội của họ sẽ tham gia trực tiếp vào một chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine. Trong bối cảnh đó, ba lãnh đạo NATO và một số nước châu Âu đang cân nhắc công khai các lựa chọn một cuộc tấn công vào Belarus, cho đến tấn công hạt nhân. Theo Tổng thống Belarus, mục tiêu chính của phương Tây là lôi kéo Min vào cuộc chiến và đối phó với cả Nga và Belarus. Tác động tới xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Belarus Lukashenko đã nhiều lần tuyên bố rằng Min không có kế hoạch tấn công Kiev và gọi nhiệm vụ của nước này là ngăn chặn các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình, bao gồm từ Ba Lan, Litva và Latvia, đồng thời không cho phép bắn vào lưng người Nga từ lãnh thổ của Belarus. Ông nhấn mạnh quan điểm muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Krinin đã lưu ý rằng Min không muốn chiến đấu với người Litva hoặc Ba Lan, và thậm chí là với người Ukraine. Nếu họ không muốn và không thực hiện các bước sai lầm thì sẽ không có chiến tranh. Mặc dù vậy, theo nhà khoa học chính trị Belarus Alexei Derman, Ukraine, họ nhìn thấy mối đe dọa tiềm tàng ở mặt trận phía Bắc của mình. Đó là biên giới với Belarus, và để loại bỏ nó, họ đang phát triển kịch bản cho cuộc tấn công phòng ngừa nhằm đánh lạc hướng cả lực lượng Nga và quân đội Belarus. Theo ông, nếu Nga càng gặp thất bại ở mặt trận Ukraine, thì càng có nhiều nguy cơ Belarus bị đẩy vào cuộc xung đột, để cuối cùng mở rộng mặt trận đối với Moscow và phân tán lực lượng của họ. Nhà khoa học chính trị Derman cho rằng Ukraine đang dựa vào một phản ứng dây chuyền. Nếu Belarus bị lôi kéo vào cuộc xung đột, thì có thể kéo theo Ba Lan và các nước Baltic. Họ cần mở rộng xung đột. Nhà khoa học chính trị Alexander Nosevic lưu ý,